Mèo mèo mèo mèo mèo Tôi giống Trần Đức Bo Bánh bèo điên khùng Nhà đầu Order đi Chú Bạc Hà không thích con trai Cái này là đồ phá ke đó Đừng có sợ mong Ngọc Trinh của ta Thiếu tướng quân chỉ sợ là người trong cuộc không có hiểu được người trong kẹt Ta còn có cái nịch không mà cô cũng không hài lòng